Hello, chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Forex Dream 247. Và hôm nay là cuối tuần. Như mọi khi chúng ta lại có những nhận định, đưa ra những chiến lược, đưa ra những phân tích để sang tuần chúng ta giao dịch một cách hiệu quả nhất. Và một tuần vừa qua mọi người giao dịch lại như thế nào? Và một tuần vừa qua thì vào hôm thứ sáu chúng ta đã có đón nhận một bản tin phi nông nghiệp, một bản tin non farm à, khá là mạnh và thị trường chạy khá là đẹp khi chúng ta đã có lợi nhuận trong buổi zoom thực chiến ngày hôm đó và kết thúc một tuần vừa qua ấy, thì rất là vui mừng khi có rất là nhiều anh chị đã nhắn tin cho em đã có lợi nhuận khi theo kèo của em ở trên ờ, trên trên nhóm và tất cả những cái kèo chúng ta nhận định tuần trước đều hầu như là đều đi theo những cái chiến lược của chúng ta đề ra ngay từ đầu tuần đấy và hôm thứ sáu chúng ta đã có một buổi du thực chiến non farm cực kỳ là tuyệt vời khi chúng ta đã có lợi nhuận ngay trong buổi tối ngày hôm đó và bây giờ chúng ta sẽ đi điểm qua một chút và đưa ra những cái chiến lược những cái xu hướng để sang tuần chúng ta giao dịch và trong video à, cuối tuần thì em sẽ đưa ra những cái xu hướng nhận định chính trong một tuần và sẽ những cái kèo cụ thể em sẽ à, up lên hàng ngày và cập nhật hàng ngày và mỗi buổi sáng vào mỗi phiên để cho mọi người ở trên nhóm uh, lớp học cũng như là nhóm thực chiến mọi người tham khảo những cái kèo trực tiếp và những cái kèo nhận định ở trong video này chỉ là những cái kèo đưa ra những cái xu hướng những cái chiến lược giao dịch sang tuần mới chúng ta điểm qua một chút về DXY thì như mọi người nhìn thấy trên màn hình DXY sau một chuỗi ngày giảm điểm rất là mạnh đối với cặp đồng tiền đô la Mỹ này thì tại sao chúng ta phải quan tâm đến cặp DXY đồng tiền đô la Mỹ thì như theo như em thì uh, cặp tiền này nó sẽ là một cái kim chỉ nam đấy nó là một cái cặp tiền khá là quan trọng khi chúng ta giao dịch ở thị trường ngoại hối giao dịch những cặp tiền liên quan đồng đô la Mỹ nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những cái cặp tiền tệ liên quan đến đồng đô la Mỹ và cặp tiền này nó cực kỳ là quan trọng Đấy. Và như mọi người nhìn thấy trên màn hình thì sau cái chuỗi ngày giảm điểm rất là sâu đối với cặp DXY và hiện tại DXY đang phản ứng và đã có xuất hiện lực mua đi lên nhịp điều chỉnh đối với cặp DXY ở quanh khu vực 1.01 ấy và những cái dự báo gần đây cũng đang cho thấy một điều đó là à, cặp DXY này có thể đi lên khi mà kết thúc những cây nến ngày gần đây đã cho một cái tín hiệu mua khá là đẹp tín hiệu bán hiện tại đang dần dần chững lại rồi tín hiệu mua khá đẹp khi mà chạm vùng Fibo 50 nó là quanh khu vực 1.01 đấy thì với em thì uh, cặp DG này sẽ đi lên trong thời gian tới thôi sẽ đi lên trong thời gian tới nhìn về cái dài hạn xu hướng dài hạn thì cặp DG này vẫn đang là một cái chen tăng dài hạn đúng không nó đã break out qua cái vùng chen này tăng đấy thì trong tuần tới trong thời gian tới nhiều khả năng cặp DI này sẽ đi test lại đâu đó cái khu vực mà trước đó nó mở đạch cao qua đó là quanh khu vực uh, trước đó sao quay rất là lâu này đó là quanh khu vực 1.03 103.2 đấy thì có cái nhịp điều chỉnh đi xuống đối với cặp này đấy đấy là về xu hướng DI và em vẫn thiên về những cặp đôi sau u thì chúng ta sẽ canh sell trong thời gian tới thôi chúng ta điểm qua một chút về dầu đi dầu đi dầu hiện tại thì như tuần trước em đã báo mọi người rồi đúng không báo mọi người em đã vẽ ra những cái đường để cho mọi người có thể canh xeo thì tuần trước à, cái video tuần trước thì dầu hiện tại đang ở mức giá đâu đó quanh khu vực 1.15 thì em đã cảnh báo mọi người đó là dầu hiện tại chiến tranh đang căng thẳng lạm phát đang gia tăng tất cả những cái gì tiêu dùng đặc biệt là liên quan đến dầu thì rất khó có thể à, giảm giá trong thời gian ngắn hạn được và cái khu vực về kỹ thuật thì cái cặp dầu này nó cũng đi test lại cái quanh khu vực cái đỉnh ở một 10 năm này khá là nhiều lần rồi thì rất dễ nó phá qua được khu vực quanh 10 năm và chúng ta đã có cái deal sell đâu đó quanh khu vực 120 à, và em đã kẻ sẵn ra đây tất cả những cái đường kháng cự em đã kẻ sẵn ra tuần trước đấy rất là tuyệt vời Ờ, khi chúng ta đã có một cái kèo treo ờ, dầu đâu đó quanh khu vực 1 19 120 Đấy, chúc mừng anh chị đã theo được kèo của em Đấy, và hồi tuần trước chúng ta đã bỏ qua kèo xeo ở quanh khu vực 115 tại vì em đã bảo nó đi test lại quá là nhiều lần rồi mọi người để ý là khi mà thị trường nó đi test lại quá là nhiều lần thì rất dễ khả năng à, cặp giờ này nó sẽ phá được quanh khu vực đó và những cái đường mà hiện tại đang chúc thẳng lên rồi thẳng lên rồi và lực mua hiện tại cũng đang rất là mạnh rất là mạnh Đấy, kết thúc cái tuần vừa rồi ấy, thì nó vẫn đang có một cái xu hướng là muốn phá quanh khu vực một đỉnh cũ gần nhất của nó là quanh khu vực 120 đấy đang tạo mô hình hai đỉnh thì hiện tại về cái xu hướng dài hạn thì chúng ta vẫn không nên bán dầu trong cái thời điểm hiện tại đấy có thể nó lên nó thì kết lại đâu đó quanh khu vực đỉnh cao nhất của cặp dầu đó là quanh khu vực 127 thì vùng này thì chúng ta mới sell được và cặp dầu Đấy, còn về xu hướng chính của nó thì vẫn là một cái xu hướng tăng thôi xu hướng tăng thôi chúng ta sẽ canh mua lên đối với cặp dầu thôi và vùng mua ngắn hạn của chúng ta nó là quanh đâu đó quanh khu vực 1 110 ờ, này 110 đến 112 thì chúng ta sẽ mua cặp dầu này lên đấy và target của chúng ta lên đâu đó quanh khu vực 127 thì chúng ta có thể xem xét đỉnh cũ của nó chúng ta có thể xem xét bán cặp dầu này xuống đấy về là cái đi cặp dầu thì về dài hạn thì em nghĩ cặp dầu này vẫn lên thôi chiến tranh chắc chắn sẽ không thể sẽ ờ, kết thúc ờ, ngày một ngày hai được và những cái năng lượng khí đốt như thế này chắc chắn sẽ còn khan hiếm và chắc chắn sẽ lên thôi chắc chắn sẽ tăng giá thôi đấy về xu hướng về cái đi cặp dầu nhá thì chúng ta sẽ hạn chế sell hạn chế sell hạn chế sell trong thời gian tới đấy tiếp theo đó là cặp uh, cặp BTC đi BTC hiện tại đang rất nhiều người quan tâm này Đấy, BTC cái thời gian vừa qua hay cả thị trường crypto thời gian vừa qua hiện tại đang trong một cái thị trường rất là rất là hỗn loạn hỗn loạn đấy một thời kỳ đau chen cực kỳ là sâu đấy mà về dài hạn thì đối với những cái cặp tiền như thế này ấy, cặp tiền như thế này ấy, thì niềm tin hiện tại ở trong thị trường hiện tại đang bây giờ đang bị lung lay khá là nhiều chúng ta nên hạn chế mua BTC thời điểm này nếu đẹp thì chúng ta có thể trở về đâu đó quanh giá quanh khu vực à, quanh khu vực để xem nào khá là xa đấy khá là xa đấy đâu đó quanh khu vực uh, 20.000 20.000 thì chúng ta xem xét mua lên Tuy nhiên ở gần đây quanh khu vực này là có một cái, cái vùng hỗ trợ 28.000 khá là mạnh và hiện tại thị trường cũng đang tích lũy đang tích lũy dần đấy về cái deal BTC hiện tại thì nó khá là rủi ro đấy nên mọi người có thể tham khảo cái điều này à, thôi và cái vùng mù 28.000 hiện tại 28 29.000 đang là một cái vùng hỗ trợ khá là mạnh đối cặp BTC này BTC nhưng mà thời kỳ hiện tại đang là thời kỳ downtrend của BTC và cái vùng 29.000 này đang hiện tại đang có một cái lượng sell sellway tích lũy khá là dài khá là lâu ngày ở quanh khu vực này Đấy, nó chưa thể hiện cho một điều gì chắc chắn chưa thể hiện cho một điều gì chắc chắn là cặp BTC này có thể dừng chân ở đây đúng không đang sell way và cái lực mua hay lực bán hiện tại nó cũng đang cân bằng nhau nó chưa thể hiện cho bên nào quá là mạnh đấy thì chúng ta cũng cần theo dõi thêm cặp BTC này trong thời gian tới trong trường hợp mà cặp BTC này nó vượt được 32.000 thì may ra thì cặp BTC này với có cái thời kỳ tăng điểm trở lại đối với cặp BTC còn không nó sẽ còn giảm sâu nữa nếu mà nó phá cái vùng sell quay này tích lũy khá là tích lũy khá là nhiều ngày đấy phá cái vùng 28.000 27 28.000 là chắc chắn em nghĩ nó sẽ đi xuống thôi lại quanh khu vực 2223 thì lúc ấy chúng ta mua đẹp hơn đấy còn trong trường hợp mà nó uh, phá được 32 33.000 đấy 32 33.000 thì có khả năng thì cặp BTC này sẽ hồi phục lại đấy thời điểm này thì chúng ta nên đứng ngoài thị trường đối với cặp BTC thời điểm này thì đang rất là hỗn loạn đối với đồng tiền số này chúng ta nên đứng ngoài không nên tham gia giao dịch quá là nhiều đấy và cặp tiếp theo đó là rất là nhiều anh chị quan tâm và đặc biệt rất là nhiều anh chị quan tâm đang mắc lệnh đó là cặp vàng đi tuần trước hay mấy tuần gần đây thì em đã cho mọi người liên tục xeo vàng đúng không liên tục xeo vàng xeo vàng và đã có lợi nhuận cực kỳ là tốt ở trong nhóm lớp học cũng như là nhóm thực chiến của em đấy và hôm thứ sáu vừa rồi tin nó farm ra đấy mặc dù tin nó có một phần nó không quá tốt cho đồng đô la Mỹ nhưng mà vàng giảm điểm rất là sâu khi chạm đâu đó quanh khu vực 187 1872 đó là một cái vùng à, 187x đó là một cái vùng thể hiện cho một cái xu hướng trước đó nó bờ lách a qua trong một cái vùng hỗ trợ trong cái chen tăng trước đó mà nó phá vỡ qua thì à, đây đã đang hiện tại được coi là một cái vùng kháng cự cực kỳ quan trọng đối với vàng trong trường hợp mà vàng nó phá được quanh khu vực 1 878 này thì có khả năng vàng sẽ quay lại nhịp uptrend trước đó của nó đấy tuy nhiên tuy nhiên thì những ngày gần đây thì cái lực bán nó khá là mạnh lực bán nó khá là mạnh đấy lực bán nó khá là mạnh rồi khá là mạnh trong cung H4 lực bán nó cũng khá là mạnh đấy sang tuần thì chúng ta vẫn ưu tiên canh sell lại đối với cặp vàng sell lại đối với cặp vàng đâu đó quanh khu vực 18 6x 187x đối với cặp vàng và để mua ấy, chúng ta vẫn canh xeo lại đối với cặp vàng nhé canh xeo lại đối với cặp vàng còn để mua cặp vàng thì chúng ta lợi xem xét là à, cái vùng trend line giảm ấy trước đó nó bởi lại ao qua này trong khung ngày này đó là quanh khu vực 1825 1827 ấy thì chúng ta có thể xem xét mua lại vàng quanh khu vực 1827 đến 1830 trong trường hợp mà nó phá 1827 thì em nghĩ vàng nó sẽ giảm sâu đạt điểm sâu trong thời gian tới thôi đấy và cái lực hiện tại thì chúng ta vẫn ưu tiên canh bán vàng xuống quanh khu vực 186x đến 187x đối với cặp vàng này đấy đấy là về đối với cặp vàng nhá và chúng ta có thể là target ở quanh khu vực đường kênh trend line giảm mà trước đó nó break out qua mà hôm thứ tư vừa rồi nó cũng đang phản ứng khá mạnh ở quanh khu vực này có thể nó quay lại thì test lại một lần nữa đấy vùng 1827 đến 1830 mọi người lưu ý cái vùng này cho em trong trường hợp nó phá qua thì vàng sẽ giảm điểm sâu đấy, chúng ta vẫn canh bán vàng xuống nhá tiếp theo đó là cặp uh, ờ, EU đi EU đi EU cái tuần vừa rồi ấy chúng ta đã có cái kèo cực kỳ là đẹp đúng không khi chúng ta đã có cái kèo CLU EU EU khi mà chạm Fibo 50 ờ, trong khung ngày đấy mà chung với đó là cái vùng kháng cự khá là quan trọng trước đó nó bờ đáy cao qua đấy, nó phá qua cái vùng đáy nó quay lại gì tiết và chúng ta đã có cái kèo xeo ở ngay khu vực 1.078 đấy đã có lợi nhuận ngay trong hai ngày đầu tiên lợi nhuận cực kỳ là tốt đấy và hôm sau đó thì cặp EU này nó vẫn đã bắt đầu hồi phục lại lên quanh khu vực trước đó nó mở lại cao qua Vibo 50 và em lại cho mọi người xem tiếp và hiện tại cũng đang có lãi rồi đấy và hiện tại như mọi người nhìn thấy trên màn hình thì cặp EU này đang phản ứng khá là mạnh khá là mạnh ở cái vùng kháng cự này và kết hợp với đó đây y thì em vừa phân tích là nó có thể đi lên trong thời gian tới thì sang tuần thì chúng ta vẫn ưu tiên canh kheo đối với những cái cặp đuôi là USD đâu đó quanh khu vực uh, ờ, EU này có thể treo lại quanh khu vực 1.07500 1.07 700 chúng ta lại canh sell cặp EU này xuống chúng ta chỉ sell cặp EU thôi sell những cái rồi sâu đấy <clears throat> và chúng ta có thể sell đến lại đâu đó quanh khu vực 1.05 1 900 1.06 chúng ta có thể rời DBSL về entry hoặc chốt một nửa đi Đấy. tại vì chen dài hạn của cặp EU vẫn là một cái chen giảm dài hạn thôi một cái chen giảm dài hạn thôi và cái nhịp này có thể là cái nhịp phục hồi nhịp điều chỉnh của cặp EU này thôi ta vẫn ưu tiên đánh theo xu hướng khi mà nó bẻ được cái vùng uh, Fibo 61.8 này thì khả năng uh, nó mới hình thành một cái chen tăng cho cặp EU này còn không đây chỉ là một cái nhịp điều chỉnh đối với cặp EU thôi chúng ta vẫn thanh sell xuống đối với cặp EU khi mà chúng ta có được cái giá đẹp đấy là về kèo EU nhá kèo EU chúng ta vẫn sell về ít nhất đâu đó em nghĩ là nó về lại cái vùng trước đó nó xeo quê ở đây này quanh khu vực 1.05 đấy đối với kèo EU canh sell xuống đấy. tiếp theo đó là cặp uh, GU GU tương tự như ờ, cặp EU thì chúng ta vẫn anh xeo xuống đối với cặp GU thôi GU tuần trước chúng ta cũng đã có cái kèo đó là xeo luôn GU rồi đúng không quanh khu vực 1 chấm 1.26 1.26 khi mà nó chạm cái đỉnh cũ của nó chạm cái đỉnh ngắn hạn khá là nhỏ cái level khá là nhỏ của cặp EU của cặp GU này chúng ta đã có cả sell thì cũng đã có lợi nhuận rồi và cặp GU trong cái tuần vừa rồi hay EU nó đi khá là chậm Đấy, biên độ dao động khá là ngắn và đang có một cái hình tích lũy trong cái khu vực ngắn hạn Đấy, nó đang có hình thành một cái vùng tích lũy ở trong khu vực ngắn hạn đó là từ 1.26 7 đến 1.24825 đối với cặp GU này thì về cái chen ấy về cái chen ấy thì cặp GU này vẫn đang là một cái chen dạng cực kỳ là dài hạn cực kỳ là sâu ấy cực kỳ là sâu và cái lực bán hiện tại sau khi chạm cái vùng đỉnh ngắn hạn của cặp GU thì nó cũng cho cái lực bán cực kỳ là mạnh cực kỳ là mạnh và khả năng sang tuần thì cặp GU này vẫn có thể đi xuống được nữa vẫn đi xuống cái nhịp này vẫn là nhịp điều chỉnh đối cặp GU thôi và cái vùng đẹp nhất chúng ta canh bán đó là quanh khu vực 1.264 hoặc là cái vùng trên line đó là 1.27 thì chúng ta sẽ bán cặp GU này xuống canh bán cặp GU này xuống đấy và trong trường hợp mà nó phá cái vùng trên line này thì bị bẻ cái vùng trên line này và bắt đầu Bolivia nó ngóc đầu lên đấy tất cả những chỉ báo nó thể hiện cho một cái xu hướng tăng ấy hay tin tức nó ủng hộ cho cặp vờ ấy thì nó mới có khả năng nó bẻ được cái trend à, giảm dài hạn này Đấy, còn không thì chúng ta vẫn tanh sell đối với cặp GU này xuống thôi quanh khu vực 1 266 đến 1.27 đối với cặp GU chúng ta vẫn sell xuống thôi chỉ sell xuống thôi Đấy, chúng ta đánh theo xu hướng thì nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều còn tất cả những cái kèo ngắn hạn scat em sẽ gửi cho mọi người ở trong nhóm thực chiến trong nhóm thực chiến cũng như là nhóm lớp học của em và hàng tuần em cũng uh, zoom những cái buổi kiến thức để cho mọi người có thể tự giao dịch được chúng ta điểm qua một chút về cặp GZ đi đấy GZ sau cái chuỗi ngày ấy giảm khá là sâu đúng không hiện tại thì trong ngắn hạn thì GZ liên tiếp xuất hiện những cái đến xanh và đi lên khá là mạnh do đồng Z nó khá là yếu thì như mọi người để ý thì cặp GZ này những đồng liên quan đến GP đấy thì nó sẽ đi một chiều cực kỳ là mạnh ấy nó đi lên thì đi lên thôi mọi người cứ phải đu theo nó đu theo nó và hiện tại bên trong cung ngày nó bên trên nó đang bắt đầu mở dần lên rồi mà nó cũng chưa xuất hiện một cái lực bán nào rõ ràng ở trong khung ngày cả mặc dù hiện tại nó cũng đang tiệm cận đâu đó quanh khu vực 1.64 1.642 43 gì ấy nó là khu vực đỉnh khu vực đỉnh của cặp G mà trước đó nó cũng phản ứng khá là mạnh thì sang tuần chúng ta sẽ chờ đợi xem xét cái cặp G này xem một số tin tức liên quan đồng G liên quan đồng GP đấy đồng Yên Nhật chúng ta xem tin tức như thế nào và chúng ta nhìn kỹ thuật một chút là xem cái vùng đỉnh ngắn hạn gần nhất của cặp G nó phản ứng ra làm sao nó phản ứng ra làm sao khi mà có tín hiệu rõ ràng khi mà có tín hiệu đây hiện tại thì nó cũng đang có một cái tín hiệu bán rồi hiện tại thì đang có một cái tín hiệu bán đối với cặp GZ này rồi khi bạn đã xuất hiện một cái mô hình nến pin 3 trong khung H4 pin 3 đẩy và một cái cây nến đỏ xác nhận RSI hiện tại nó đang chạm vùng quá mua đấy sang tuần thì mạo hiểm mọi người có thể xem xét treo luôn cặp cờ di này cho em đâu đó quanh khu vực 1.63 nhé 1. giá hiện tại là 1.634 đến 1.637 đối với cặp cờ di 1.634 đến 1.637 đối với cặp cờ di ấy thì cái tín hiệu nó cũng rõ ràng rồi thì mọi người sang tuần xem nếu là xem nó gáp như thế nào thì mọi người có phản xem nó có phản ứng hay không thì mọi người có thể xem xét vào kèo sell đối với cặp gì này nhá sell xuống đối với cặp kèo gì này đấy và chúng ta vẫn ưu tiên mua lên cặp kèo gì thôi tại vì trend nó đang tăng như thế này mà uh, RSI các thứ nó đang uh, uh, nằm trên hết đường thông số 50 rồi mà Bolivia nó cũng đang chúc lên hết rồi đấy rộng thẳng đứng lên như thế này rồi đấy thì chúng ta có thể SEO lướt đối với cặp GZ này được đấy sang tuần xem như thế nào thì em sẽ gửi kèo trực tiếp cho mọi người đấy và vừa rồi là những cái nhận định những cái xu hướng sang tuần thì mọi người có thể tham khảo à, còn tất cả những cái kèo gì mọi người đang mắc kèo gì hay muốn tư vấn hay muốn nhận định à, phân tích cái cặp nào thì mọi người có thể inbox riêng trực tiếp cho em đấy em cảm ơn mọi người chúc mọi người một tuần mới giao dịch thật là thành công nhé